Vâng, xin chào tất cả các bác và đến với cái video này em giới thiệu đến với các bác về cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung hoàn toàn không tang giúp cho các bác khi đi chơi bầu cua bịp tại các sòng sới. Các bác chơi hột của mình cũng được, chơi hột của người ta cũng được, các bác vẫn có thể giành được chiến thắng về mình. Đó chính là cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang. Và ở cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung bầu cua không tang này, các bác biết muốn biết làm thế nào để mình có thể chơi được hột của người ta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 khi mà mình có con đó lên nó sẽ rung liên tục bao giờ các lật mà khác thì thôi còn thỉnh thoảng mà máy nó rung nhẹ một cái thôi là nó bắt sóng bởi vì nó là cái đồ cảm ứng mà nên nó phải bắt sóng nên là nó rung nhẹ một cái thôi thì mình đừng để ý đến nó bây giờ em sẽ thử này đây cái bộ này em đã làm mặt rung cái máy à, cái miếng dán vào mặt bầu nắp với cả đĩa mình chơi nắp đĩa nào cũng được nhá đây là cái máy báo rung đôi này đó em có cả máy báo rung đơn là một máy nhưng em dùng cái này là để em để cho các bác cảm nhận nhịp rung đó các nhìn thấy không này có bầu nó sẽ rung liên tục như thế này nhá đây em sẽ lật thử mặt khác này không rung được chưa ạ một con bầu này đó có bầu nó sẽ rung như thế còn không có bầu này nó sẽ không rung thỉnh thoảng nó chỉ rung một cái như thế này thôi là nó bắt sóng các bác đúng không ạ bởi vì là nó phải bắt sóng thì nó mới bắt được độ rung chứ khi mà rung liên tục thì lúc đấy nó mới là có nhé các bác nhá đây sau đây em sẽ test thử cho các bác một vài tiếng này lắc thử cho bác một vài tiếng không có bầu này các bác này đó không có bầu nó chỉ rung một cái rồi nó tắt là không không có nhá đó tiếp tục không có này đó không có tiếp này và không có có bầu này trong này đang có bầu này đó có bầu nó sẽ rung như thế rung liên tục luôn các thấy chưa chứ không phải nó rung một cái xong nó tắt rung một cái nó tắt nó sẽ rung liên tục như này đó được chưa